Người phụ nữ nghèo tuy rơi vào cảnh khốn khó khuynh gia bại sản, sinh ly tử biệt, nhưng vẫn hết lòng giúp đỡ người khác. Tấm lòng lương thiện của cô đã làm cảm động đất trời và cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra. Tâm linh cuộc sống xin chào quý khán thính giả. Một ngày của tháng 10 năm 2006, Trương Tường Vũ làm việc ở đài truyền hình Giang Tây đã kể một câu chuyện nhân quả thời hiện đại hoàn toàn có thật. Một người mẹ trẻ bản thân đã rơi vào cảnh khốn khó khuynh gia bại sản, sinh ly tử biệt, nhưng lại vô tư hiến tặng xương tủy và số tiền cứu mạng của mình để cứu giúp người khác, cảm động trời đất, có được phúc báo ngay trong kiếp này. Trường Tường Vũ là biên đạo của chương trình Câu chuyện truyền kỳ của đài truyền hình Giang Tây. Anh và các đồng nghiệp đã đem câu chuyện có thật dưới đây biên tập thành phim tài liệu thực tế. Trong một thị trấn ở tỉnh kế bên, có một giáo viên mầm non là người mẹ đơn thân, ở đây tạm gọi cô là cô Từ Huệ, sống cùng với con gái và bố mẹ ruột, ngày tháng nghèo khổ nhưng cũng khá bình yên. Ngờ đâu khi cô con gái được 5 tuổi thì tai họa bất ngờ giáng xuống, bé gái 5 tuổi đó chẳng may mắc bệnh máu trắng. Cả nhà không quản tốn kém tìm kiếm thầy thuốc cho con, nhưng bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu. Bác sĩ nói nếu không mau chóng thay tủy cho con hậu quả sẽ không thể lường được. Người mẹ trẻ này mong muốn hiến tủy của mình để cứu con, nhưng bệnh viện làm xét nghiệm loại này cần phải tốn đến 800 tệ. Cô nghe nói xét nghiệm hiến tủy ở trung tâm hiến tủy không phải tốn tiền. Người mẹ này liền đến trung tâm hiến tủy làm xét nghiệm. Lòng nghĩ nếu phù hợp thì sẽ làm phẫu thuật, còn nếu không hợp thì cũng tiết kiệm được 800 tệ. Kết quả, tủy của người mẹ này không phù hợp với con gái nhưng lại phù hợp với một đứa bé trai cũng mắc bệnh máu trắng ở trong thành phố này. Thế là trung tâm hiến tủy động viên cô hãy hiến tủy cho bé trai này. Người nhà của Từ Huệ từ chối thẳng, lý do rất đơn giản. Phẫu thuật loại này vốn là chuyện rất mạo hiểm, nếu như cô chẳng may xảy ra điều bất trắc gì, con gái cô sẽ phải làm sao đây? Già trẻ cả nhà cần phải làm sao đây? Cha mẹ của bé trai 7 tuổi kia biết tin đã dẫn theo đứa con tìm đến nhà của Từ Huệ, quỳ xuống cầu xin cô cứu mạng. Cô nhìn thấy bé trai sắc mặt trắng bệch, nước mắt lã chả tuôn rơi, thế là đã nhận lời. Bởi vì tế bào gốc của cơ thể cần phải tăng trưởng đến một số lượng nhất định mới có thể tiến hành cái ghép, vậy nên trước khi phẫu thuật bác sĩ cần phải cho cô dùng thuốc để thúc đẩy sự tăng trưởng của tế bào gốc. Nhưng tác dụng phụ của loại thuốc này rất lớn, sẽ dẫn đến triệu chứng sốt cao, vậy nên khoảng cách dùng thuốc cần phải cách một khoảng thời gian dài. Từ Huệ nhớ mong con gái của mình đang nằm trong phòng bệnh viện, cũng lo lắng cho cậu bé ngày càng suy nhược, cương quyết yêu cầu bệnh viện rút ngắn tiến trình dùng thuốc của mình. Thế là Từ Huệ dưới sự dày vò của cơn sốt 40 độ cả ngày đã hoàn thành liệu trình chuẩn bị trước phẫu thuật, thuận lợi cái ghép tủy cho cậu bé đó. Cha mẹ của cậu bé vì để cảm tạ ân nhân cứu mạng đã gửi tặng 5 vạn tệ cho Từ Huệ. Từ Huệ từ chối nói không cần báo đáp gì cả. Cô nói thời gian trị liệu sau phẫu thuật của cậu bé vẫn còn rất dài, số tiền đó hãy dùng vào việc đó. Bố mẹ của cậu bé cảm kích đến rơi nước mắt, họ đã đi đến đài truyền hình kể lại câu chuyện của người giáo viên với nhân cách cao thượng này. Sau khi tin tức được đăng lên, đã gây tiếng vang rất lớn trong thành phố nhỏ. Một vài người dân thành thị tự nguyện quyên tiền cho người mẹ trẻ tốt bụng này. Một chàng nông dân trẻ tuổi đến thành phố làm việc cũng quyên góp 300 tệ mà bản thân mình vất vả dành dụm được để bày tỏ tâm ý. Không ngờ mấy ngày sau chàng nông dân trẻ tuổi này tìm đến nhà, không chỉ muốn xin lại số tiền 300 tệ đó mà còn hỏi mượn cô từ Huệ thêm 2.000 tệ nữa. Anh nói bố của anh ở dưới quê đột nhiên xét nghiệm đã mắc bệnh ung thư dạ dày, hiện nay đang nằm bệnh viện, còn thiếu 2.000 tệ tiền phí phẫu thuật. Người nhà của Từ Huệ đều nói đã gặp phải kẻ lừa đảo, nói chàng trai trẻ đó rõ ràng là dùng 300 tệ làm mồi câu để lừa gạt số tiền nhiều hơn. Họ bảo cô Từ Huệ trả lại 300 tệ cho anh, ngoài ra không cần phải để ý đến loại người này nữa. Nhưng Từ Huệ lại cảm thấy chàng trai trẻ này không giống hạng người lừa đảo Bèn tìm đến bệnh viện mà anh nói để tìm hiểu thử Phát hiện người cha của anh quả thật đang nằm viện Vừa mới xét nghiệm là đã mắc bệnh ung thư Và còn thiếu 2.000 đồng tiền phẫu thuật Từ Huệ vội vàng chạy về nhà lấy tiền đưa cho chàng trai Giúp cho bố anh được tiến hành phẫu thuật kịp thời Thời gian mỗi ngày trôi qua Mặc dù bệnh viện, người thân bạn bè cầu viện khắp nơi nhưng tủy thích hợp với con gái của Từ Huệ vẫn không tìm được. Tiền dùng hết cả rồi, bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Từ Huệ chỉ còn biết đón con gái về nhà, ôm con trong lòng mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt. Chính ngay vào lúc cả người cả của đều không còn, từng bước từng bước bị dồn đến vách tường, thì cô con gái của cô càng ngày càng chuyển biến tốt, cuối cùng tự nhiên đã khỏi hoàn toàn. Chuyện này một lần nữa đã gây nên chấn động khắp cả vùng. Các chuyên gia y học khoa huyết dịch lần lượt kéo đến, hy vọng có thể làm rõ bí mật căn bệnh máu trắng không trị mà tự khỏi này, nhưng trước sau vẫn không tra ra được nguyên nhân. Các chuyên gia y học không thể không thừa nhận đây là một kỳ tích bởi vì căn bệnh máu trắng mà cô bé ấy mắc đó dù cho có làm cấy ghép tủy cũng chỉ có 50% cơ hội sống sót. Câu chuyện này khiến người ta dường như chiêm nghiệm được điều thần kỳ mà trước nay chỉ được nghe trong các câu chuyện cổ tích. Ai nấy đều phải thốt lên rằng quả thật là không thể ngờ được. Thật kỳ diệu. Trong Phật giáo cho rằng con người khi sinh ra là có hai vị thiên nhân đi theo hai bên trái phải của người ta, một vị tên là đồng danh, một vị tên là đồng sinh, một vị là bé trai, một vị là bé gái. Họ lần lượt ghi chép lại hành vi ý niệm thiện ác của mỗi con người chúng ta. Quả đúng như câu nói của người xưa trên đầu ba thước có thần linh. Trong giáo lý nhà Phật có nói rằng đời người có 20 điều khó. Điều khó thứ nhất chính là nghèo mà bố thí. Ý chính là nói những người giàu có bố thí không khó bởi họ chỉ là sang ra một bộ phận tiền dư bạc thừa, không có gì gọi là thiệt thòi to lớn đối với họ cả. Điều đáng quý chính là những người nghèo khó nhưng vẫn có thể cho đi hết những gì mình có để giúp đỡ người khác mà không một chút tiếc rẻ. Người mẹ trẻ đó chính là có tấm lòng Bồ Tát thật đáng quý. Bản thân mình đã rơi vào cảnh khốn khó khuynh gia bại sản, sinh ly tử biệt, nhưng lại vô tư hiến tặng tủy và số tiền cứu mạng của mình để giúp đỡ người khác. Việc thiện lành như vậy thật sự đã cảm động trời đất, có được phúc báo ngay trong đời này. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Mẹ chồng suốt ngày soi mói, cao nhân dùng thiên nhãn phá giải nguyên do Trong cuộc sống chúng ta có thể sẽ thấy cảnh này Một số mẹ chồng đối với con dâu không hiểu sao cứ không vừa mắt Thậm chí hay bới lông tìm vết bắt bẻ nàng ta Chỉ thấy quan hệ mẹ con cứ mãi căng thẳng không thể dung hòa Kỳ thực hết thảy đều không ngẫu nhiên Đều có nguyên nhân sâu xa mà rất ít người có thể nhìn thấy được tâm linh cuộc sống xin mời quý thính giả cùng chiêm nghiệm câu chuyện trong video ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về mối nhân duyên giữa người với người qua đó có một cái nhìn bao dung hơn để không còn cảm thấy oán hận trong tâm quả khanh là một cư sĩ có công năng túc mệnh thông tức là có thể thông qua thiên mục còn mắt thứ ba mà thấy được quá khứ của người khác Tháng 9 năm 2006, tại Thượng Hải, ông gặp một đôi vợ chồng, người chồng là Kim Đồng, người vợ là Diễm Lệ. Quả đúng như tên, mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng tướng mạo bên ngoài của họ trông vẫn rất đẹp. Người chồng kể, chúng tôi có hai con gái, sự nghiệp tương đối phát đạt, của cải sung túc lại có chung tín ngưỡng Phật giáo, nên cả hai đều cảm thấy mình là người có số mệnh may mắn, hạnh phúc nhưng không ngờ năm trước vợ anh mắc bệnh ung thư ác tính, phải cắt bỏ một bên ngực. Bệnh tình đau đớn cộng thêm tinh thần suy sụp khiến cô rầu rĩ không thôi. May nhờ có anh đồng cảm động viên, cô mới nguôi ngoai phần nào. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, mấy tháng sau tế bào ung thư tiếp tục phát tán. Bác sĩ chẩn đoán cuộc sống của cô có kéo dài cũng không quá 3 tháng nữa. Tin này đối với hai người mà nói như sét đánh ngang tay nhân duyên đưa đẩy khiến họ tìm đến cư sĩ Quả Khanh nhờ giải rõ vấn đề nhân quả. Chúng tôi đã thân cận Phật Pháp mười mấy năm, vì sao vẫn gặp phải tai nạn như hiện nay? Đã biết bao lần tôi ở trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm khóc than cầu cứu, nhưng chuyện xảy đến vẫn luôn là tin dữ. Mong Ngài có thể giúp chúng tôi giải trừ nghi mê, xin cảm tạ vô cùng. Cư sĩ Quả Khanh sau khi chia sẻ sâu hơn về giáo lý, nhà Phật đã khuyên họ dừng sát sinh, lo ăn chay giữ giới, tiết chế dục vọng. Tiếp đó, ông quay qua người vợ hỏi, có phải cô và mẹ chồng rất xung khắc, đến độ dù có gặp mặt nhau cũng không muốn nhìn, ghét đến chẳng muốn chuyện trò và trong lòng cô rất xem thường bà. Nghe đến đây Diễm Lệ liền bật khóc tức tưởi, cô kể, tôi mà ở chung với mẹ chồng là bà luôn soi mói, bới móc tìm lỗi, chỉ cần tôi nhấc tay động chân bà lại mỉa mai xỉa sói khiến tôi rất phiền. Vì vậy mà tôi không muốn ở chung với bà. Cư sĩ Quả Khanh nói, cô có biết mẹ chồng cô rất thương con trai, luôn mong muốn được ở cùng con, bởi bà sợ cô không khéo chăm sóc con trai bà, mà chồng cô cũng rất muốn ở chung với mẹ để tiện bày tỏ hiếu tâm. Kim Đồng hết sức kinh ngạc, hỏi, vì sao ngài có thể nắm rõ tình huống gia đình tôi như trong lòng bàn tay vậy. Vị cư sĩ đáp, tất cả ngôn hành, tâm niệm của chúng sinh, không những chư Phật, Bồ Tát, mà cả đến quỷ thần đều nhìn thấy hết. Do tôi minh bạch lý này rồi nên mới quyết tâm đoạn ác tu thiện tôi mong các vị. Từ hôm nay trở đi, sau khi đã sáng tỏ lý này rồi thì hãy phát tâm ăn năn sám hối, sửa đổi bởi vì tất cả việc ác chúng ta làm, những việc mà ta luôn chắc mẩm chỉ mình biết thì không những chư Phật, Bồ Tát biết hết mà ngay cả quỷ thần đều biết rõ tất tần tật. Mọi việc xảy đến tất cả đều căn cứ theo đức hạnh của bạn mà định đoạt. Bởi vậy đối với các ác nghiệp sát, đạo, giam vọng nếu bạn có thể thành tâm sám hối thì những bệnh bất trị mà bạn ngỡ đã cùng đường vẫn tìm ra lối thoát. Nghe cư sĩ nói xong, hai vợ chồng đều phát nguyện từ nay sẽ không sát sinh ăn thịt nữa, quyết tâm bỏ ác tu thiện tuân thủ giới luật. Người vợ còn phát nguyện sẽ cố gắng sửa đổi và tạo quan hệ tốt với mẹ chồng. Vị cư sĩ lại hỏi Diễm Lệ, có phải cô thấy việc cải thiện quan hệ với mẹ chồng là rất khó? Dạ phải, bởi mẹ chồng coi bộ không dung nổi tôi, tôi không có lỗi gì, bà cũng cố tìm cho ra hoặc cố tình biến không lỗi thành có lỗi, vì vậy tôi chẳng biết phải làm sao cho ổn. Quả Khanh hỏi, Hai vị có muốn biết nhân duyên kiếp trước của mình với bà là như thế nào không? Hai người đồng thanh đáp Dạ muốn, muốn quá đi chứ ạ à? Thế là vị cư sĩ bèn kể rõ nhân duyên tiền kiếp của họ như sau Nhân duyên tiền kiếp Vào thời võ tắc thiên triều đường Có hai vị công tử con nhà quan Tạm gọi là An Công Tử và Bảo Công Tử Họ là bạn tâm giao, nghĩa tình thân thiết Hay rủ nhau đi du ngoạn đến chùa thắp hương, cúng dường Tây luôn lần chuỗi hạt điều này chứng tỏ họ rất mộ đạo, thành tâm tín Phật. Thế nhưng, đáng tiếc họ thường đến lầu xanh xem ca vũ, uống rượu giải trí. Công tử Bảo hay nổi nóng với người đầy tớ theo hầu mình, mỗi lần chỉ bảo hắn mà cấu tiết, lại chàng lại nổi cơn thịnh nộ, khiến anh ta sợ phát khiếp. Người đầy tớ này cả đời phục vụ công tử, còn công tử thì cũng quát mắng anh ta cả đời. Người đầy tớ đó sau khi chết do tạo nhiều ác nghiệp nên phải vào địa ngục chịu khổ. Còn hai vị công tử do nhiều đời hay cúng dường tam bảo nên sau khi chết được lên cõi trời, hưởng hết phúc báo lại chuyển sinh xuống trần gian, sống đời vô cùng giàu có. Do nhân duyên đời trước, họ vẫn làm bạn hữu, thường ở chung, cúng lễ Phật, hành thiện bố thí, rất được bá tính thời ấy kính ngưỡng. Rồi kiếp sau nữa, hai người sinh ra vẫn tin thờ Phật, nhưng lại ham mê săn bắn, họ thường rủ nhau lên núi đi săn. Xin tiếp tục gọi hai công tử này là An và Bảo. Một lần khi Bảo phát hiện ra một con nai thì dương súng lên bắn. Ngay lúc đó, công tử An khởi niệm xót thương, liền đưa tay đẩy họng súng của bạn chĩa lên trời, khiến đạn bắn vào hư không. Nhờ vậy mà con nai sống sót, nó quay đầu nhìn rồi hoảng hốt coi dò chạy mất. Còn nai đó chính là tên đầy tớ của công tử Bảo Kiếp xưa Sau khi hắn từ địa ngục lên thì đầu thai vào cõi Làm nay may được an công tử cứu mạng Vị cư sĩ nhìn Kim Đồng bảo Anh chính là kiếp đầy của an công tử Vợ anh chính là kiếp đầy của bảo công tử Còn nay sau khi mãn kiếp Thì được đầu thai vào nhân gian Chuyển sinh làm người đã mấy đời Đến kiếp này thì làm mẫu thân của anh bà tìm đến để báo ơn cứu mạng kiếp xưa khi làm nay. Chẳng phải đối với anh bà rất quan tâm, chăm sóc, yêu thương cực kỳ đặc biệt. Kim Đồng kể, dù cha mẹ tôi ở quê, nhưng hàng ngày trước và sau khi dùng cơm tôi đều gọi điện hỏi hai chuyện trò, bằng không tối đó bà chẳng thể ngủ yên. Quả khanh bảo diễm lệ, cô chính là công tử bảo thường vợ mắng người đầy tớ, cũng là người từng muốn giết con nai năm xưa. Tên đầy tớ này vốn mồ côi cha mẹ Cũng nhờ Bảo có lòng nhân từ thu nhận nuôi dưỡng Nhưng do hắn có nhiều tật xấu Nên Bảo thường mắng mỏ La rầy bất kể giờ nào Ở đâu Vì hắn là kẻ dễ tự ái Lại có lòng tự tôn cao Nên đã sinh tâm oán hận Mặc dù kiếp ấy hắn tri ân Bảo thu nhận nuôi dưỡng Nên cam chịu nhục phân theo song tâm oán hận vẫn ôn giữ đến đời này trong các kiếp trước thì hắn với cô là thân phận đầy tớ và chủ nhân, con đai và thợ săn, nhưng giờ đây đã chuyển thành mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nhưng hiện giờ mẹ chồng ở địa vị bề trên. Do đó nên biết rằng không có gì vô cớ mà xin lỗi đâu, đều tại kiếp trước cô đã gieo nhân xấu nên đây mới gặt quả không ưng ý. Đã hiểu rõ điều này rồi, cô còn oán hận mẹ chồng hay nhăn nhó, chuyên bới lông tìm vết bắt bẻ cô hoài hay không? Diễm Lệ hiểu ra sự tình, tâm tư cũng nhẹ đi rất nhiều, gương mặt tươi sáng hẳn ra. Một thời gian sau khi cáo biệt, hai vợ chồng gọi điện tới cư sĩ Quả Khanh, Diễm Lệ đã khỏe lại, tâm trạng rất vui. Cô kể mình hàng ngày đều đọc kinh, còn trực tiếp xin lỗi mẹ chồng. Mặc dù bà không hoàn toàn tiếp nhận, nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục sửa đổi,